Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 3 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Đường tình duyên của tuổi Tý khá êm đẹp, con giáp này giành được sự an tâm cho các mối quan hệ gia đình và không khí thuận hòa và có được những quan tâm cần thiết cho nhau. Kế hoạch sắp tới cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy nên bản mệnh dường như chẳng lo lắng gì tam hội cục nâng đỡ nên con giáp này vẫn giữ hòa khí rất tốt với người thân của mình. Chuyện tình yêu đôi lứa cũng khá hài hòa, cho dù trong ngày bản mệnh khá bao đồng nhưng vẫn có được những chia sẻ và sự thông cảm của đối phương, có khi còn biến thành những câu chuyện vui. Đường Tài Lộc cũng có được những dấu hiệu khả quan và có thể có khoản tiền bất ngờ cầm tay. Công việc thuận lợi giúp cho con giáp này có thể an tâm và dành cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi lý tưởng người tuổi Tý chú ý sức khỏe tinh thần cũng như thể chất để làm việc hiệu quả nhất giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi sửu Tam hội mang lại cho tuổi sửu niềm vui, tiếng cười bên cạnh người thân trong gia đình, không những thế còn hứa hẹn kỹ năng giao tiếp đóng một vai trò hết sức quan trọng, giúp con giáp này củng cố mối quan hệ tốt đẹp với một nhân vật thú vị nào đó đấy sự nhẫn nại chính là chìa khóa trong ngày có thiên quan đối với bản mệnh. Bất cứ sự nóng nảy, cực đoan và căng thẳng nào cũng cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp giữa con giáp này và những người xung quanh. Chính vì thế, người tuổi sửu hãy cố gắng kiểm soát những cảm xúc của chính mình. Ngũ hành xung khắc không tốt cho sức khỏe của bản mệnh, nhất là việc suy nghĩ quá nhiều nên khó ngủ, trong lòng bất an, lại cộng thêm việc thời tiết thay đổi đột ngột. Con giáp này hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân thật tốt. Những gì cần buông thì cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tỵ, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Lục hợp là tín hiệu tốt cho các mối quan hệ, người tuổi dần có thể hàn gắn tình cảm với ai đó mặc dù đã xuất hiện sự dạn nứt từ trước đây. Hôm nay, thay vì quá tập trung vào những điều cứng nhắc của cuộc sống, con giáp này hãy linh hoạt hơn để thích ứng với mọi việc có thể xảy ra. Có điểm cho thấy mọi chuyện diễn ra hôm nay có thể không đúng như những gì mà bản mệnh mong đợi khi thương quan xuất hiện. Tuy nhiên, đừng lấy thế làm nóng nảy hay đổ lỗi cho những người khác. Tuổi dần có thể cần có sự ưu tiên công việc sao cho hợp lý và sự tập trung cần thiết để giải quyết chúng hiệu quả. Có như vậy, con giáp này sẽ thấy mọi việc tiến triển tốt đẹp hơn nhiều. Ngũ hành tương sinh dự báo liên quan đến vận trình tài lộc trong ngày tương đối thuận lợi song bản mệnh nên để ý tới những dấu hiệu nhỏ để tìm cách thay đổi càng sớm càng tốt, từ đó có thể tránh rủi ro lớn hơn về sau. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, ngọ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Tam hợp mang lại những điều mong chờ trong mối quan hệ cho tuổi mão, một số hiểu nhầm được tháo gỡ nên con giáp này và người ấy càng yêu thương nhau nhiều hơn. Một số niềm tin mới được xây dựng đối với những người độc thân, bản mệnh có nhiều người theo đuổi và dành nhiều thời gian để cùng tìm hiểu về nhau tính cách của con giáp này trở nên hiền hòa hơn khi có thực thần nương đỡ. Căng ừ. thẳng nơi công sở được giải quyết, tuy nhiên người tuổi mão nên thực hiện mọi thứ chậm rãi hơn, tránh sai sót lại càng có thể mâu thuẫn, cố gắng để hoàn tất nốt những công việc còn dang dở trước khi có một buổi tối thư giãn ở nhà đường tài lộc khá vượng, tuy nhiên một khoản ngoài dự định có thể ghé thăm bản mệnh này nhé. Hãy nhớ chi tiêu đúng mức để tiết kiệm cho kế hoạch sắp tới. Con giáp này không muốn tốn thời gian vô ích, đang có xu hướng thiết lập các mối quan hệ lành mạnh chứ không đơn thuần trêu chọc, tán gẫu. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Chính quan tương trợ cho tuổi thìn có vận trình hành thông từ trong cuộc sống cho tới công việc. Nếu có việc gì chưa dám quyết định thì hiện tại con giáp này cũng đã tự tin hơn và biết chịu trách nhiệm với những hành động của bản thân. Ngũ hành xung khắc khiến tâm trí của bản mệnh không được ổn định, hễ có chuyện gì là dễ nổi nóng. Đừng chọn giải pháp nóng nảy mà bỏ đi, hãy cố gắng đóng góp ý tưởng tích cực, nhờ thế người tuổi thìn lẫn đối phương có thể trưởng thành hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Bù lại, đường tài lộc có dấu hiệu khả quan khi những sự cố gắng của con giáp này thời gian qua được ghi nhận. Thời điểm này rất thích hợp để bản mệnh lên kế hoạch trong việc kiếm tiền và chi tiêu của mình tiếp theo. Hơn nữa sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng có ích cho sự nghiệp sau này. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Ảnh hưởng của lục xung, người tuổi tỵ nên cố gắng duy trì sự linh hoạt, mềm dẻo trong cách ứng xử ngày hôm nay. Hẳn nhiên, con giáp này muốn dồn mọi tức giận lên người phá hủy những kế hoạch của mình, thế nhưng ứng xử như thế không tốt chút nào. Chính tài hỗ trợ cho bản mệnh thêm phần may mắn trong vấn đề tiền bạc, doanh thu của những người làm ăn kinh doanh tăng lên. Trong khi đó, một số người làm công ăn lương nhận tin vui được tăng lương, hoặc con giáp này nhận được thưởng và có thể chuẩn bị kế hoạch mua sắm sắp tới. Vợ trình tình cảm của tuổi tỵ trong ngày khá kém sắc, cảm giác tẻ nhạt khá rõ trong cảm xúc của bản mệnh. Con giáp này không tìm được niềm vui và sự mới mẻ trong mối quan hệ hiện tại, vì thế có thể đôi chút tâm lý buông xuôi, có xu hướng phóng mặc mọi thứ đến đâu thì đến. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Thiên tài xuất hiện cho thấy vận trình tài lộc của tuổi ngọ vô cùng vượng phát, may mắn ghé thăm giúp bản mệnh tự tin hơn về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái, có giáp này đừng để nó là nguyên nhân khiến cho mình và ai đó xa nhau, xuất phát từ mâu thuẫn quyền lợi nhé. Bên cạnh đó, bản mệnh sẽ cần tập trung hoàn thành kế hoạch công việc của mình nữa đấy. Dù tất cả kế hoạch đều đã kiểm soát, nhưng những tình huống bất ngờ xảy ra có thể khiến cho người tuổi ngọ trở tay không kịp trong thời gian tới. Chính vì thế, con giáp này không được chủ quan, lơ là dù chỉ một chút. Tuy nhiên, trong ngày ngũ hành xung khắc, đường tình duyên không được như ý, các mối quan hệ của con giáp này kém hài hòa hơn, làm gì cũng khó được ủng hộ, bản mệnh nên tránh xung đột với mọi người xung quanh để có thể đón một năm mới an vui, không còn vướng bận. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tí, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tam hợp dự báo vận trình tình cảm của người tuổi mùi hanh thông, thuận lợi, cơ hội cho những cuộc hẹn hò thú vị đến với người độc thân trong ngày này. Đối với những cặp đôi, hứa hẹn sẽ mang lại cho nhau những cảm xúc khó phai bằng những lời nói ngọt ngào, tình cảm. Thiên quan nhắc nhở con giáp này không nên chủ quan, cần phải thận trọng một chút khi đi mua sắm, bởi vì nhầm lẫn có thể xảy ra hoặc ai đó có thể không thành thật với bản mệnh. Tuổi mùi cũng không nên quá tin vào những lời quảng cáo, những lời giới thiệu của người bán hàng, chưa chắc chất lượng sản phẩm đã được tốt như họ nói đâu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 Cục diện tương hại nhắc nhở tuổi thân hãy cố gắng xoa dịu cảm xúc cá nhân thay vì làm mọi việc rắc rối hơn. Đây cũng là ngày để con giáp này tập trung vào những mục tiêu cá nhân và nắm bắt những cơ hội có thể đến với mình trong công việc. Nhờ chính ấn mà con giáp tuổi thân may mắn hơn so với người khác. Hãy tự động viên thêm mọi người xung quanh mình nữa nhé. Những hành động mang tính hỗ trợ của người tuổi thân chính là động lực cho họ vượt qua khó khăn lúc này. Đôi khi chỉ cần một cái ôm hay một cái vỗ vai động viên cũng có rất nhiều giá trị đấy. Ngũ hành tương sinh dự báo thời gian tới vận may tài lộc của con giáp này sẽ đến, vì thế đừng quá lo lắng nhé. Con giáp này dễ thoát được sự cố về tiền bạc, có thể bạn đủ trả nợ hoặc dùng số tiền cho những việc quan trọng. Bản mệnh sẽ có đủ tiền để mua sắm những món đồ mình thích. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, Tý, Thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Tuổi dậu với tư duy nhạy bén, tầm nhìn rộng mở chính là những thế mạnh và những điểm nhấn đáng chú ý, đặc biệt trong thời gian có thiên ấn nâng đỡ. Tuy nhiên, con giáp này cũng rất dễ bị mất tập trung và bị cuốn hút bởi những điều thú vị khác nữa của đời sống. Vậy thì hôm nay còn là cơ hội để bản mệnh thể hiện tốt sự sáng tạo của mình đấy. Cát tình nâng đỡ, con giáp này phát huy tối đa tài năng của mình trong công việc. Thay vì để những lời nhận xét của người khác khiến tuổi dậu cảm thấy nản trí thì hãy tiếp tục phát huy thế mạnh dù cách làm việc của bản mệnh khá tuần tự nhưng quá trình này có thể phần nào làm gián đoạn sức sáng tạo. Bên cạnh đó, con giáp này không quên dành cho gia đình của mình sự quan tâm, chăm sóc chú đáo. Những buổi vui chơi hay các kế hoạch được thực hiện khiến các thành viên không chỉ có thời gian bên nhau mà còn là sự gần gũi và chia sẻ các vấn đề cuộc sống hàng ngày. Tuy đơn giản nhưng cũng đầy cảm xúc. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất tử vi tuổi tuất. Chính quan tương trợ nên tuổi tuất có ưu thế hơn nhưng nếu muốn thuyết phục ai đó nghe theo những quan điểm, lựa chọn của mình, hãy cố gắng truyền đạt chúng một cách dễ hiểu, dễ nghe nhất có thể, chớ nên cực đoan áp đặt bản thân mình vào đối phương và buộc họ phải nghe theo. Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh nên tập trung kiểm soát cảm xúc, quan sát hơi thở để điều hòa chúng, tránh việc để cuộc sống xáo trộn vì hay suy nghĩ, đắn đo quá nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe hiện tại. Khi tâm người tuổi tốt bình an thì mới mong có một cơ thể khỏe mạnh cả tinh thần lẫn thể chất vận trình tình duyên tiến triển khá hành thông, thuận lợi, nhiều dấu hiệu cho thấy người độc thân có thể tiến tới một mối quan hệ ưng ý và có thể phát triển lâu dài. Đây cũng là thời điểm tốt để cho con giáp này đang có dự định khởi động một điều gì mới mẻ, khơi dậy cảm xúc yêu đương. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Ngày hợi hợi tự hình khuyên tuổi hợi đừng cố gắng giam cầm những cảm xúc của mình, đến lúc nào đó chúng sẽ bùng nổ và làm con rắc này tổn thương mà thôi. Tốt nhất là tìm một ai đó đủ tin cậy để bày tỏ và có được sự tư vấn phù hợp thì hơn. Bạn bè chân thành chính là những người có thể giúp đỡ nhau cho những hoàn cảnh như thế này nếu bản mệnh có kế hoạch công việc thì cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi có quyết định, nhất là ngày đang có kiếp tài ngăn trở. Đừng vội vàng hấp tấp và cũng phải hết sức cố gắng tránh những mâu thuẫn, tranh cãi có thể níu chân bạn lại, khiến người tuổi hợi mất tập trung vào con đường mà mình đang đi. Ngoài ra, thủy khí vượng cho thấy rắc rối liên quan tới tiền bạc cũng là vấn đề ảnh hưởng tới tâm lý của con giáp này. Từ đó mà các vấn đề khác xung quanh cuộc sống cũng diễn ra theo chiều hướng này. Nếu bản mệnh kiểm soát tốt cảm xúc thì điều này cũng sẽ giúp hạn chế được thiệt hại có thể xảy ra. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mão, tí,